Zombie Apocalypse. Em à, xin chào tất cả các bác nhé. Bây giờ đang là mùa sinh trưởng của tất cả các loại lan. Cho nên khi mà mùa sinh trưởng thì cũng là mùa rất là nhiều loại côn trùng nó đến nó cắn phá những chậu lan của chúng ta. Và cái mà hay gặp nhất ở những dòng lan à, đơn thân những loại lan đơn thân như kiểu là đuôi cáo này, đa châu hoặc là các loại lan khác nó đều hay bị tình trạng này đây cho các bác xem cái hiện tượng này hiện tại thì em nghĩ là rất là nhiều bác đang bị hiện tượng này nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra cách để khắc phục nó thì hôm nay em sẽ chỉ cho một số bác đang cần nhé hầu hết các loại lan đơn thân nếu mà chúng ta trồng bằng giá thể vỏ thông vỏ thông à, nhỏ nhé còn vỏ thông to thì nó sẽ ít hơn đây là cái hiện tượng gì các bác biết không ạ đầu rễ ra bao nhiêu này cụt hết bấy nhiêu đó cái đầu rễ này là hoàn toàn là đầu rễ mới năm nay nhá đây nó ăn hết mất cái phần là đi rễ rồi đây chính là hiện tượng của rán đất nó ăn à, đầu rễ các loại lan đơn thân cái loại rán đất này thì sẽ rất là khó để mà chúng ta bắt nó không phải là như sên vì cái dòng này nó cũng là ăn ban đêm nhưng mà nó sẽ toàn à, ra và nó chạy rất là nhanh nên khi mà chúng ta bắt nó rất là khó và nó trốn rất là kỹ ở dưới những cái à, giá thể này nên chúng ta không thể bắt nó được và cứ đến à, mùa dễ là nó đến rất là nhiều con này có thể bay được nhé cái loại dán đất mà nó màu đen đen đấy bây giờ thì em cũng không thấy con nào nhưng mà chắc chắn là dán đất ăn rồi những cái rễ này cụt rất là nhiều rồi nó hiện tại chỉ còn những chiếc rễ mà nó chổng lên trên là nó còn đầu rễ thôi còn không là nó ăn hết rồi này như cái này đây nó cũng sơi hết đầu rễ rồi như cái này nó cắn một miếng rồi đây bắt đầu héo rồi rất là nguy hại luôn cái con này nó ăn ăn kinh khủng lắm đây cái này không phải sốc phân sốc thuốc gì nhá nó cắn nó cắt cụt luôn này đây cho các bác xem nó cắt như thế này đây đấy và bên này đây là cái ờ, chậu lan quế tím này cũng cắt hết những cái mầm non đi rồi nên là như thế này là nó không thể phát triển và lấy dinh dưỡng được những chậu lan mà chúng ta mới thay giá thể thì khả năng ờ, dán đất nó còn ít nên là chúng ta cũng không để ý nhiều thì nó sẽ đến nó cắn hỏng hết chậu lan của chúng ta cái dễ là là cái bộ phận duy nhất để cho lan chúng ta nó lấy dinh dưỡng mà nó cắt cụt hết thế này thì nó rất là rất là chậm phát triển nhé cho nên hôm nay em sẽ chỉ giải pháp cho tất cả các bác cùng khắc phục cái con rán đất này nó là cái nó là một à, con À, dán nó đây có thể gọi là kẻ thù truyền kiếp của dòng lan đơn thân nó rất là hay ký sinh ở đây và nó ăn hôm nay em à, giới thiệu đến các bác một loại thuốc để trị tận gốc cái loại à, dán đất này và em vừa đi mua một à, 0,5 kg loại thuốc này gọi là thuốc tím nhé loại thuốc này người ta hay dùng để rắc ở những cái ừ, gốc của dưa hấu ấy mùa dưa hấu là người ta hay ờ, hay mua về rắc ấy chỗ em thì rất là hay mua cái này để xua đuổi côn trùng còn chỗ các bác thì em không biết là có bán không loại thuốc này thì nó được xuất xứ tại Trung Quốc và nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến dễ lan nhé em dùng một năm nay rồi khi mà chúng ta thấy chậu lan của chúng ta có những con rán đất thì chúng ta rắc rắc rắc xuống như vậy rồi chúng ta tưới một phát nước vào là nó ngấm xuống những cái giá thể này thì không có con rán đất nào ở đây luôn bỏ đi hết sạch xanh xanh rất là hiệu quả nhé Đó, mỗi chậu chúng ta chỉ cần rắc một chút như vậy thôi cái thuốc này thì em cũng không biết là trên Lazada có bán hay không nhé em à, vừa ra chợ mua cho em thì rất là nhiều đây chúng ta chỉ cần rắc rắc như vậy còn đối với những cái vỏ thông nó thô quá như thế này thì chúng ta vẫn nên bỏ một chút rêu vào cho nó giữ ẩm rồi nó tưới thì nó sẽ hòa tan ở trong cái giá thể của chúng ta cái này nó rất là hôi nó có thể à, nó có thể à, giữ được mùi khá là lâu đấy nên là chúng ta chỉ cần bỏ một lần như vậy thôi những con rán đất nó bỏ đi bụi luôn không đến lần nào nữa mỗi năm em chỉ bỏ một lần duy nhất vào đầu mùa cho nó đỡ cắn hỏng những cái rễ này những cái rễ này nó mà không có rễ thì chậu lan của chúng ta cũng không thành được rất là yếu đây chính là một chậu à, tam bảo sắc của em này dễ nhiều chưa này chậu này thì em à, để ở trên cao em vừa mới nhấc xuống nên là cũng không thấy có dán đất nếu mà có dán đất thì những cái dế non này nó cắt cụt hết rồi các bác ạ Đó. này nhiều dễ quá còn phải cắt bỏ đi đây và đây chỉ là hai chậu điển hình để quay video cho các bác xem thôi rất là nhiều chậu vị nhé những cây đơn thân hầu như mùa này thì chậu nào cũng bị hết chậu thì bị ít chậu thì bị nhiều có những chậu mà chúng ta không để ý như thế này thì không còn một cái dế non nào luôn như cái này thì may nó còn có một cái này đó rất là xót ruột đấy nó cắn nó cắn cụt hết như thế này thì nó không còn cái gì để mà lấy dinh dưỡng nữa cả mặc dù là những cái rễ này khi mà nó cụt cái ngọn ri thì nó sẽ đẻ nhánh nhưng mà đẻ nhánh ra nó lại ăn tiếp thì nó lại cụt tiếp và không thể nào mà phát triển được nó nó cứ luẩn quẩn như vậy thôi còn đối với chúng ta rắc thuốc như vậy này khi mà những con rắn đất nó bỏ đi hết rồi chúng ta tiến hành kích lại thì rễ nó sẽ rất là nhiều đấy những cái nhánh này mỗi nhánh nó ra một rễ thì nó rất là nhiều kiểu nó như thế này đấy đó nó gãy ngọn cái là nó đẻ ra vô vàn là nhánh này còn cách làm rễ thì hôm trước ở video trước em có chia sẻ rồi em dùng à, thuốc à, PHS Chí Việt em à, một tuần em phun một lần và pha theo tỷ lệ của nhà sản xuất thì nó ra rễ rất là nhiều đối với các loại lan đơn thân thì nó cực kỳ là ưa luôn vì những cái lá này nó to nó hấp thụ được nhiều những thuốc kia thì nó sẽ ra rễ rất là khủng khiếp như chậu này em à, còn phải cắt bỏ đi đây vì nó nhiều quá nó không thể có chỗ để mà bò được đó còn bác thì kích mãi không ra dễ còn à, em thì em thấy nó rất là nhiều trừ khi là bị con rán đất nó ăn à. và bây giờ chúng ta chỉ cần rắc rắc như vậy rồi chúng ta tưới thôi rất là đơn giản thôi thuốc này thì cũng khá là chát đấy 150 nghìn một kg em mua 5 lạng nên là nó cũng ờ, có mất ờ, mấy chục nghìn thôi đó chúng ta chỉ cần rắc một lượng ít như vậy rồi chúng ta tưới nước phát là nó hòa tan trong cái giá thể này còn nếu mà hòa ra nước tưới thì em nghĩ là cũng được thôi nhưng mà rắc như vậy thì nó dễ hơn nó đỡ bị à, tung tóe ra ngoài nhiều vì cái này cũng khá là khó hòa tan vì nó là thuốc để để gốc cho các loại à, dưa cho côn trùng khỏi cắn gốc nên là vừa giúp cho xua đuổi các loại à, rán đất vừa có thể xua đuổi các loại côn trùng có cánh nữa rất là hiệu quả luôn đặc biệt là những con bọ cánh vàng thì bây giờ nó không còn dám đến nữa này có thể lưu hương được tầm mười mấy ngày cơ khá là lâu đó, vậy là em vừa chia sẻ đến các bác hy vọng là giúp ích cho một số bác đang gặp phải cái trường hợp này nếu mà các bác uh, thấy uh, chia sẻ hay thì các bác đừng uh, tiếc một like và một đăng ký kênh để giúp cho kênh em uh, ngày càng phát triển nhé em uh, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo